Xin chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay tôi làm cái clip này để chia sẻ cho anh em đi chơi tài xỉu ở các sòng các sới để cho anh em luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng nhất định ở trong tay mà anh em không cần phải mang bất cứ một loại đồ chơi nào để hỗ trợ cho anh em có thêm cái tỷ lệ chiến thắng anh em nhé thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em đó chính là cái cách nghe tài xỉu hột trợ này đúng không ạ đây nó chính là cái bộ hột đây chính là cái bộ hộp hột mà bên tôi cơ sở bên tôi vừa mới nhập hàng về anh em nhé đó không anh em thì bây giờ tôi sẽ lấy bất kỳ một uh, bộ ở trong này để tôi thử cho anh em và hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao để có thể nghe được cái bộ một tài xỉu hỗ trợ này anh em nhé Đó. Đó, thì bây giờ tôi sẽ dọi đèn và thử luôn phần tăng tích cho anh em anh em nhé chợ nên là rất là trong anh em nhé nước muối thì nổi anh em ừ, đúng không ạ và khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em rửa qua bằng à, nước anh em nhé để tránh cái tình trạng là những cái nước muối này nó sẽ bám vào những kẽ hột của anh em và nó sẽ làm cho những cái bộ hột của anh em nó không được uh, chuẩn những cái âm thanh anh em nhé cái âm của nó nó sẽ không được chuẩn đúng không ạ khi vớt hột thì em lau khô lâm châm thì hoàn toàn là không hít em nhé Đó, đúng không ạ nắp chén dĩa toàn là nắp chén dĩa chợ anh em nhé Đó, thì bây giờ tôi à, sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao để có thể nghe được cái bộ tài xỉu này một cách rất là đơn giản anh em nhé chỉ qua vài bước và anh em có thể uh, tập ở nhà và cũng chính anh em là người uh, tự nâng cao cái tay nghề của anh em để anh em có thể nghe chuẩn xác anh em nhé thì bước đầu tiên để anh em có thể nghe và phân biệt được cái ờ, bộ tài xỉu này thì anh em phải nghe được rằng cái âm của cái mặt nhất và cái mặt lục nó khác nhau nó như thế nào anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em để cho anh em nghe thử anh em nhé thì cái mặt nhất rơi xuống thì nó sẽ ra cho anh em là cái âm cực kỳ là thanh anh em nhé nghe nó rất là giòn anh em nhé và cái mặt lục rơi xuống ấy thì à, nó sẽ ra cho anh em cái tiếng rè rè nó là không được thanh đó vâng, thì bây giờ tôi sẽ cho anh em nghe thử này đó rè rè đúng không anh em mặt nhất thì nó cực kỳ là thanh đó, anh em đó thì cái này anh em có thể tự anh em uh, tham khảo trước ở nhà anh em tập nghe trước ở nhà để anh em uh, phân biệt được mặt lục và mặt uh, nhất nó khác biệt nhau như thế nào thì ở trên video này tôi uh, chỉ hướng dẫn cho anh em cách đơn giản mà làm sao có thể nghe được cái bộ hồ tài xỉu của bộ hồ tài xỉu hỗ trợ này anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào và tôi sẽ test cho anh em thử vài ba chén để cho anh em à, biết được rằng là cái à, cách nghe hột tài xỉu của bộ hột tài xỉu à, hộp trợ này nó hiệu quả như thế nào anh em nhé bên trong này tôi nghe cái đường tài khá là cao anh em nhé bên trong này có mặt ngũ hoặc là mặt lục anh em nhé có cái âm nó cực kỳ là rè anh em nhé khui cho anh em đó đúng không ạ 552 đúng không anh em tài đúng không ạ cực kỳ và hiệu quả chính xác anh em nhé test cho anh em thêm vài ba chén nữa anh em nhé vâng, thì vừa rồi tôi nghe được rằng là cái đường uh, xỉu của bộ hột bên trong nó khá là cao anh em tôi uh, đoán được tầm uh, 7 80 phần trăm tôi nghe được là cái âm nó thanh nhẹ nhẹ hơn thì tôi nghĩ là bên trong này có mặt uh, mặt tứ hoặc là mặt uh, nhị anh em nhé khui cho anh em này xỉu đúng không ạ đó đúng không anh em hai âm nhị và muốn tăng xỉu đúng không ạ nó cực kỳ là hiệu quả cái này là do tự anh em nâng cao cái tay nghề kỹ năng của anh em lên đúng không ạ không ai có thể giúp được anh em cả văn ôn võ luyện đúng không anh em anh em phải chịu bỏ thời gian ra thì ờ, nó sẽ có cái thành công ờ, xứng đáng cho anh em đúng không ạ thì tiếp tục test cho anh em thì tôi nghe nó không được rõ cho lắm thì tôi sẽ bỏ chén này anh em nhé đó tôi bỏ chén này khui thử cho anh em để xem bên trong nó sẽ là tài hay là xỉu của anh em nhé Đó, vẫn là xỉu không anh em tiếp tục test cho anh em đó vừa rồi tôi nghe được trong bên trong này cái âm của bộ tài xỉu uh, hỗ trợ này nó khá là rẻ anh em nhé khá là rẻ thì tôi uh, cái này thì tôi chỉ chắc chắn với anh em được tầm 6 đến 70 phần trăm nó sẽ là về xỉu cho anh em đúng không ạ khui cho anh em đó đúng không ạ 531 về xỉu ngoe đó thì bên trong này âm rất là thanh anh em nhé thanh như thế này thì tôi nghĩ là cái đường tài nó rất là cao anh em nhé thì bên trong này tôi nghe được rằng là sẽ có mặt ngũ và mặt tứ anh em nhé lên tài đúng không ạ vui cho anh em đó có hai con ngũ và một con nhị đúng không ạ đó thì vừa rồi tôi cũng uh, hướng dẫn cho anh em và chia sẻ cho anh em cái cách làm sao để anh em có thể nghe được cái bộ hột tài xỉu hột trợ này một cách đơn giản và nó hiệu quả nhất cho anh em để anh em đi chơi ở sòng ở sới luôn luôn là có tỷ lệ chiến thắng ở trong tay anh em có thể đến được bất cứ các sòng sới nào mà anh em chơi đúng không? thì anh em có nhu cầu muốn được uh, học nghe cách nghe hột tài xỉu cách đơn giản của bộ hột tài xỉu hột trợ này thì anh em uh, có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền tây anh em nhé cái video này hôm nay Ờ, tôi làm đến đây là kết thúc rồi anh em ờ, đang xem video anh em có thể đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất về các dòng đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp, bầu cua bịp, cờ bạc bịp, máy đổi bài, hack game trên điện thoại em nhé. Chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn.